alo hôm nay xin với bài theo tâm trạng còn lại kỷ niệm gì chuyện tụi mình ngày nào tựa như mơ vui theo thời gian gần đây sao trong tim em rối bời biết chết ai đây mà tại sao hai ta cách xa thấy liên tiếp quan tâm nhau từng ngày chuyện tụi mình ngọt nhau kỷ niệm đó gắn bó năm tháng giờ đây con tim anh nhớ thương hoài tình ta bây sao giống như trời đông bao ngày quá tuyết lạnh tình ta vậy sao lạnh băng giá bao ngày quá hứng hở nói nhớ miên man trong đêm chờ mong tình ta vẫn bên người một hôm mình anh ngồi nghe nhạc xưa trái tim bùng rung hồi ấm tình yêu mình anh thường nhung nhớ ngôi sao hiểu nhau nhé người nè em khi xưa tình nồng đắm say Hình xưa mình anh ngồi đây thăm mong Ước mơ bông hình em Hình xưa mình anh ngồi thương nhớ Mong chờ trong kỷ niệm Nói nhớ trong tim giống như ngày xưa Tình anh khát khao nhiều Vâng Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, lắng nghe. Kính chúc một ngày an lành, vui tươi và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình tâm trạng kế tiếp.